cách up nội dung lên kênh podcast của mình như thế nào thì ở trong video này tôi hướng dẫn anh chị đầu tiên là anh chị cũng à, truy cập vào kênh podcast của mình phạm thanh bình.com này search pod và sau đó chúng ta truy cập tài khoản của mình đầu tiên là chúng ta hãy truy cập vào cái mục đó là Apple Store và chúng ta sẽ bấm vào phần upload audio Apple Store là chúng ta upload cái tệp tệp mà chúng ta ghi âm thì để chúng ta tạo được cái nội dung thì anh chị có thể là ghi âm bằng điện thoại iPhone này hoặc là điện thoại bất kỳ nhá hoặc là có thể dùng máy tính thì chúng ta sử dụng những công cụ những cái phần mềm mà chị có thể siêu tầm ở trên mạng hoặc là ở trên điện thoại ở trên máy tính để chúng ta có thể lồng nhạc vào và chúng ta tạo ra một cái file âm thanh ở trong khóa video SEO Mastery của tôi thì tôi hướng dẫn học viên của tôi là uh, làm ra những video này hoặc là tạo dựng kênh podcast nó có chất lượng và bây giờ chúng ta sẽ upload cái uh, tập tin lên tôi bấm vào upload và tôi bấm vào phần phần là choose file to upload là chọn cái file và tôi để ở trên đây à, desktop đây thì ở cái file này là cái nội dung này thì là tôi làm nội dung sách nói và tôi bấm vào ở ờ, open anh chị chú ý nhé là cái file mp3 tôi tải lên đầu tiên là cái tiêu đề thì tôi đặt tên cho cái tiêu đề này là tôi à, đang làm cái tập sách nói là sức mạnh tiềm thức ghi là sức mạnh tiềm thức này và đây là lời tựa nhé lời tựa tôi đọc cái lời tựa ở cuốn sách này và phần uh, mô tả cho cái nội dung uh, này anh chị chú ý này không vượt quá 4.000 ký tự đây 4.000 uh, à, character này không vượt quá 4.000 ký tự nhé thì tôi ghi là tiếp theo là phần uh, à, cái ảnh đại diện nhé thì anh chị có thể sử dụng cái ảnh gì sử dụng cái ảnh à, ảnh avatar hoặc là anh chị có thể là gì thiết kế riêng cho cái chương một này cho cho cái phần này đấy thì à, để không mất thời gian của anh chị thì tôi à, làm mẫu cho anh chị là tôi sử dụng luôn cái gì cái ảnh avatar của cái kênh của tôi tiếp theo là phần nội dung dành cho người lớn không tôi, tôi bấm vào chọn tiếp theo phần đến phần phần mô tả phần mô tả đây tác giả là ai này rồi là phần phần thẻ tìm kiếm nữa không thì là sức mạnh tiềm thức và tiếp theo chúng ta bấm vào nút à, save à, save epoxy digital là bấm cho lưu lại nhé rồi như vậy là à, chúng ta đã tải tẹp bên thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần à, à, epoxy đây rồi như vậy là cái tẹp này là cái tẹp này à, là đã được đăng lên tuy nhiên nó chưa được xuất bản nhé nó chưa được xuất bản thì bây giờ chúng ta muốn xuất bản thì anh chị bấm vào phần là zit epoxy này Đấy bấm vào đây đó thì chúng ta có thể bấm vào phần uh, publish để chúng ta xuất bản cái nội dung này đó chúc mừng bạn đã được cái được xuất bản thành công đó. như vậy cái tệp đầu tiên đã được xuất bản và chúng ta nghe thử cái đoạn là uh, game của tôi lời tựa tôi đã từng ok thì chị có thể share gì à share cái nội dung này ở lên lên Facebook của mình này hoặc là Twitter hoặc là LinkedIn này đó hoặc là chị có nhúng vào gì nhúng cái này vào website của mình thì ở trong những video sau là tôi hướng dẫn chị là cách nhúng nhá cách nhúng và gì cách nhúng và vào website này vân vân ở trên nền tảng khác nhau nếu chị muốn sửa thì chị bấm phần edit để sửa nhé sửa cái à, nội dung à, postcard này à vừa rồi là tôi chưa lưu được chị ạ chưa lưu được thì bây giờ là tôi gõ lại phần tiêu đề lời tựa đó là do mình làm cái gì đó bị lỗi là chưa lưu được anh chị em nhé à, chúng ta lại mô tả ngắn đúng không rồi tiếp theo đến phần à, à session này rồi là phần mấy chương mấy đúng không đấy tôi tôi là nó, nó thuộc là chương à, số 1 này phần à, tập sách nói số mấy tôi ghi là cũng là số 1 này đó thì à, phần à, nội dung là cho người lớn hay không tôi bấm vào phần gist đó chọn là zit hypoxide bấm vào phần phần thẻ này tác giả này phần uh, summary là chúng ta viết một đoạn văn ngắn để mô tả cho cái tập này đoạn văn ngắn đầu tiên đấy tiếp theo đến phần stack là chúng ta phần thẻ tìm kiếm luôn từ khóa tìm kiếm ấy thì là sức uh, mạnh tiềm thức và sau đó là anh chị bấm vào phần save uh, update Apple ờ, và bây giờ chúng ta có thể là gì gì à, chia sẻ lại cái gì chia sẻ cái đường link này đường link này ở trên uh, các kênh khác nhau uh, ví dụ nhà đó là uh, Facebook này ở uh, Instagram này hoặc là uh, trên kênh Zalo vân vân những nền tảng mạng xã hội đấy là anh chị muốn chia ở đâu anh chị bấm vào, vào Facebook này đó sau đó là anh chị uh, là mô tả nhé sau đó chị bấm đăng cho tôi hoặc anh chị muốn tải cái ờ, đoạn podcast này về nghe thì anh chị bấm vào đây này bấm vào đây nó có phần tải đây đấy sau đó anh chị lưu trữ lại ở trên đầu đó ở trên ờ, ờ, điện thoại ở trên máy tính của mình để chúng ta nghe và như vậy là ở trong đoạn video này thì tôi hướng dẫn anh chị đó, đó là cách upload cái nội dung podcast của anh chị lên kênh của mình và cách xe nền tảng và cách chúng ta tối ưu cái nội dung của mình làm sao để khách hàng họ tìm kiếm họ search ra được cái nội dung của mình luôn và anh chị thấy đoạn video này hay hãy à, bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm thanh Bình ở trên YouTube thì hãy nhớ bấm vào nút đăng ký này subscribe kênh và bấm vào hình của chuông chọn phần ôn là tất cả ấy, để khi tôi ra video nào anh chị sẽ nhận được đầu tiên và hãy follow tôi ở trên các nền tảng khác nhau fanpage Phạm thanh Bình Facebook cá nhân là Phạm thanh Bình blog cá nhân là Phạm thanh Bình.com và tất cả các nền tảng là Phạm thanh Bình và cuối cùng là tôi chúc anh chị à, thành công để chúng ta tạo ra được những đoạn nội dung postcard hữu ích cho khách hàng và chị hãy nhớ đón xem bài học tiếp theo của tôi ở trong video sau. Xin chào!